Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh WeCook cùng bà bếp nha Hôm nay WeCook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất là thân quen ở Việt Nam đó là món bánh bông lan và được làm bằng nồi cơm điện cả nhà nha và ngoài ra mình sẽ trang trí dạng bông lan trứng muối đó cả nhà à, rất là ngon và thơm nha rồi về nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau mình sẽ có là bột mì mình sẽ có là 30g cả nhà nha bột bắp mình sẽ cho 30 gram luôn cùng với à, lòng trắng trứng nữa ba trái mình nên lợp ra các bạn lòng đỏ trứng nè đỏ ba trái ngoài ra chúng ta sẽ có ờ, đường là 60 gram cả nhà nha đó và 10 lít nước hoặc là các bạn có thể bằng 10 lít sữa tươi cùng 1 gram vani và 20 à, lít dầu ăn các bạn nha đó, và một nước chút nước cốt chanh nữa thì đầu tiên mình sẽ cho cái à, lòng đỏ và mình đánh các bạn nha đánh đến xong mình sẽ trộn cái phần lòng đỏ này chung với uh, uh, muối nè vani nè đó cùng uh, còn cái phần mà đường á, mình sẽ đánh chung với nước chanh cùng với lòng trắng trứng riêng các bạn nha còn những nguyên liệu còn lại mình sẽ trộn chung lòng đỏ với bột mà bắp với bột mì á, lát mình sẽ trộn chung với lòng đỏ trứng luôn thì lòng đỏ mình sẽ đánh nhanh thôi đánh một chút thôi các bạn nha đó cho nó uh, nguyện vào nhau à, nó không hợp vào nhau là ok ok phần lòng đỏ mình đã đánh xong rồi các bạn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chuyển đánh cái lòng trắng nha bây giờ mình sẽ đổ tô mình sẽ đổ sạch kỹ cái phần à, âu nè âu đánh trứng này các bạn nhớ là sạch kỹ phần âu với cái phần à, hai cái que que đánh, đánh trứng các bạn nha mình đổ sạch đó, nó không sẽ đánh lòng trắng không có được nha các bạn nha bây giờ mình sẽ cho lòng trắng ra mình đánh các bạn nha mình đánh từ số 1 trước cho nó bắt đầu nó ờ, nổi bọt lên á sau đó mình sẽ cho đường vào cùng với à, nước chanh vào mình đánh số 2 rồi mình sẽ chỉ số 3 đến khi nào mà cái chóp nó nó cứng các bạn tức là nó không có nhiễu nước xuống nữa và cái ống gì mình sẽ lần gần lại nó không nhiễu nước xuống là ok các bạn nha đó, mà lưu ý nha nó phải càng càng gọi là nó càng cứng vậy đó thì lúc mà mình ờ, đổ vô cái cái chậu chung là mình đỏ mình mình hấp hay mình nướng á nó sẽ bánh sẽ giữ cái độ xốp rất là tốt các bạn nha đó bạn thấy chưa nó, còn nhiễu tức là chưa được các bạn phải để cho nào đánh khi nào mà nó nó không còn nhiễu xuống các bạn mới ok nha các bạn nha ok và bây giờ mình đánh à, cái phần à, là làm trắng đã cứng rồi các bạn đó bây giờ mình sẽ trộn bột bắp với à, bột mì mình sẽ rây ra lại các bạn nha và sau đó mình sẽ bắt đầu mình lấy cái nồi để ra mình quét cái khuôn các bạn nha dầu lên thêm bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho hỗn hợp bột vào mình sẽ trộn chung với à, à, trứng trứng nha các bạn có thể chọn hai cách một các bạn trộn bột chung với lòng đỏ trước sau đó mình sẽ bỏ từ từ chung với lòng trắng và lòng đỏ mình mình trộn hai các bạn có thể đổ bột và lòng trắng mình, mình trộn từ từ nha cách nào cũng được nha các bạn nha mà hai cách nào quay cứ làm thôi đó. cho bột vào mình sẽ trộn từ các bạn nha trộn xong thì mình sẽ cho lòng đỏ vào lòng đỏ thì đã mình đã trộn à, lòng đỏ trứng nè dầu ăn À, sữa tươi bằng nước các bạn cùng với uh, muối với uh, cái vani các bạn nha còn lòng đỏ thì mình đã có uh, đường cùng nước chanh nữa các bạn đó mình sẽ đổ và mình sẽ phun tự từ các bạn là các bạn dùng cái uh, uh, cái, cái miếng silicon các bạn đó cái đồ mà để quét silicon nó mình sẽ quét từ dưới quét lên đó quét dưới quét lên đó cho nó không hợp nó quyện vào nhau được các bạn nha Ok, sau khi bột mình đã à, quét xong hết rồi giờ mình sẽ cho lòng đỏ vào từ từ nha các bạn để lòng đỏ như mình đã nói rồi đó à, mình đã trộn lòng à, đỏ với muối với vani à, với sữa tươi các bạn nha hay nước các bạn đó giờ mình sẽ trộn từ từ các bạn nha đó, mình cũng cho đỏ vào từ từ để mình trộn luôn đó. bạn nhớ phô liên tục các bạn nha ok sau khi mình đã chọn hợp đều các bạn đó bây giờ mình sẽ cho vào cái uh, điện các bạn nha điện mình đã quét dầu các bạn không các bạn có thể lót thêm miếng giấy nến nữa cũng được các bạn nha đó. Và ờ, mình sẽ cho vào mình sẽ sau đó mình sẽ đập cái nồi điện cho nó uh, uh, hỗn hợp đó nó chạy xuống dưới nó phẳng đều nhau các bạn đó thì khi mình đúa sẽ phẳng sẽ đẹp hơn nha đó. ok và mình sẽ cho vào nồi cơm điện mình bật nút bạn nha đó, mình sẽ nướng trong vòng khoảng từ 40 tới 50 phút bạn nha thì nó sẽ có khoảng tầm 10 phút nó sẽ gạt nút xuống bạn nhấn lần nữa nha đó nhấn khoảng hai ba lần là ok bạn nha bạn hạn chế mở nó nha đó này là chính các bạn đó, mình hạn chế mở nắp ra nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần uh, bột nó không có không nổi bạn nha rồi mình sẽ đợi thêm khoảng uh, đúng 45 50 phút đó bây giờ mình sẽ cha các bạn thấy chưa đó nó ok nha đó là chính nữa các bạn thấy không bây giờ mình sẽ uh, dùng dao hoặc là dùng cái uh, cái quét nãy các bạn quét cao siêu đó mình sẽ uh, dùng dao mình đã lạnh đó xung quanh làm tròn các bạn sau đó mình sẽ cho xuống cái dĩa nha xong cái phần bánh ô lan các bạn đó. đây mình sẽ chuẩn bị làm cái phần như trứng muối các bạn nha ok bây giờ mình sẽ mở ra thử coi nha đó xong rồi các bạn thấy không đó, nó hơi giấy à, dưới tại vì mình không có lót giấy nến các bạn nếu mà lót giấy nến thì sẽ không có phần mà đen đen các bạn nha đó, nhưng mà ăn rất ngon các bạn nha đó mình sẽ cắt thử với các bạn để các bạn thấy được cái độ à, bông xốp nó như thế nào nha đó, các bạn muốn mà nó à, cho nó dày hơn các bạn tăng thêm mình cho các bạn ba quả trứng thôi các bạn nếu các bạn muốn mà bông cao dưới ngoài thì các bạn tăng thêm bốn năm quả trứng nha thì tăng theo được một tương ứng luôn đó rất là thơm và ngon các bạn nha đây mình sẽ cắt thử cho các bạn xem thấy không quá tuyệt vời luôn nha rất là ngon các bạn nha ăn rất là tươi và sớm luôn nha đó, sau này mình sẽ làm thêm một bánh bông lan và kiểu hấp nữa các bạn rất là nhiều cách hấp nướng nè rồi dùng à, in điện nè là cái phun dầu này đó có nhiều cách nha đó rất là ngon và thơm nha rồi tiếp theo mình sẽ làm nhân trứng muối cho cái nhà nha trứng muối thì đơn giản các bạn muốn cho bao nhiêu thì mình cho thôi hiện nhiên mình cho khoảng tầm à, sáu uh, bảy quả trứng muối nè cùng với 100 đến 200 gram à, uh, dăm bông uh, cùng với cái phần nướng là cái phần rượu vàng rượu uh, với lỗ để mình à, nhúng qua cái phần trứng á với hai miếng phô mai các bạn nha đó thì à, trứng muối các bạn muốn à, khử mùi các bạn thể cho vào ba cái lỗ đó bạn rượu này nó khử mùi rất tốt mà rượu của người hoa các bạn rượu này thì nguyên liệu nó gồm nhiều nguyên liệu như hồi quế này nọ rất là thơm khử mùi rất tốt các bạn nha đó mình sẽ trụng vào cái phần nước này ngâm vào nước này nó khử bớt mùi khi mà nướng lên rất là thơm các bạn thơm mùi đủ nó sẽ không còn cái mùi tanh của trứng nữa đó, các bạn nhớ nướng thì sẽ tốt hơn nha khử mùi rất là tốt luôn rồi ờ, mình sẽ cho lên cái phần à, à, hay nướng đó, mình đã lấy cái giấy, giấy à, mình đưa lên đó mình sẽ cho vào để mình nướng các bạn nha nướng khoảng tầm 7 à, đến 8 phút thôi là nó đã chín các bạn đừng nướng lâu quá các bạn nó sẽ không ngon nha à, mình sẽ cho vào lò nướng các bạn nha nướng khoảng trăm nhiệt độ khoảng tầm 8 đến 200 độ khoảng cỡ 7 phút các bạn nha là xong các bạn nha ok và trứng muối xong rồi thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình cắt đôi để mình trang trí lên cái phần bánh bông lan các bạn nha bỏ ra ba cái phục không ăn vậy mình cũng cắt thành đôi luôn à, mình trang trí lên cùng với dâm bông à, các bạn có thể điểm xuyến thêm một uh, lớp hoa với miếng riêng cũng được à, cho càng đẹp các bạn nha vậy là coi như là xong món bánh bông lan trứng muối các bạn đơn giản như cả nhà nha đó bây giờ mình sẽ cho cái phần uh, ờ, dâm bông lên nè các bạn đó dâm bông lên móc lan tiếp theo mình sẽ cho cái phần uh, uh, trứng muối lên các bạn nha đó, trứng muối mình sẽ xếp thành hình cái cánh hoa các bạn cho đẹp các bạn sau đó mình cho phô mai lên là cái gì là xong các bạn nha đó, trứng muối mình cắt đôi mình xếp thành cánh hoa cho đẹp các bạn nha đó bông lan trứng muối phô mai rất tuyệt vời cả nhà ơi dăm bông nữa mình nào muốn thích thì có thể tham gia à, rất là nhiều nguyên liệu ăn nước ngọt các bạn sẽ kết hợp giữa bông lan ngọt và nhân mặn rất tuyệt vời luôn các bạn rồi chúng ta cũng bị chuẩn bị thưởng thức rồi cả nhà ơi wow xem ngon không nào trời ơi bông lan đầm, đầm cơm điện cùng với topping trứng muối nè phô mai nè giấm bông nè điểm xíu hay một cành hoa rất là đẹp nha ăn bông lại hiệp được tuyệt vời vừa bông vừa xốp vừa ngọt luôn cả nhà ơi còn gì nữa chừng chờm không vào bếp thực hiện ngay lúc nào thấy chưa với cách làm bông lan bằng à, công điện rất là tiện và gọn các bạn nha Đó, ăn với cơ phô mai trứng muối thì quá tuyệt vời luôn rồi chúc cả nhà với thư giãn với món ăn này nha hẹn dạ, cả nhà ở dưới clip sau bye bye